ngày xưa ấy khi con bơ vơ bước trong cuộc đời đầy bão tố thật con chẳng biết đâu nơi tình yêu ngài ngày xưa ấy khi con lang thang bước đi một mình về trong bóng đêm ở nơi ấy trái tim con hàng khổ đau và lòng con như đan còn mãi u um mê một lần trong đêm tìm một lối đi cuộc đời con như đang chìm đắm trong tâm tối nhiều lần con đã khóc khóc trong cô đơn nhiều lần con vẫn khóc khóc trong thương đau nhiều lần con cố gắng bước qua chính con vượt qua trong con tôi lỗi và rồi con vẫn Chúa nắm đỡ con và giờ con vấp ngã để con đứng lên bằng tình yêu thương đôi tay nhân từ ngày ra đưa con ngày xưa anh khi con bơ vơ bước trong cuộc đời đầy bão tố thật con chẳng biết đâu nơi tình yêu ngài ngày xưa anh khi con lang thang bước đi một mình về trong bóng đêm ở nơi ấy trái tim con hàng khổ đau và lòng con như đan còn mãi ung mê vượt lần trong đêm tìm một lối đi cuộc đời con như đan chìm đắm trong tâm tối nhiều lần con đã khóc khóc trong cô đơn nhiều lần con vẫn khóc khóc trong thương đau nhiều lần con cố gắng bước qua chính con vượt qua trong con tôi lỗi và rồi con vấp con nâng đỡ con và giờ con vấp ngã để con đứng lên bằng tình yêu thương đôi tay nhân từ ngày gian đưa con nhiều lần con đã khóc nhiều lần con vẫn khóc nhiều lần con cố gắng vượt qua chính con vượt qua trong con tôi lỗi tay nhân từ ngài ra đưa con